Phân tích nhận định thị trường vàng, chứng khoán, dầu, uh, Forex của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm tuần từ ngày 27 cho đến tháng 6 đến ngày 1 tháng 7. Như quý vị biết ạ, thì tuần qua một tuần biến động sideways khá là khó chịu của cậu vàng đúng không ạ? Cậu vàng của chúng ta cả một tuần đi ngang trong biên độ hẹp, lên cao nhất là 1847, xuống thấp nhất là 1817, biên độ 30 giá cả một tuần. Có thể nói tuần qua một tuần tin tức không được mạnh, mọi cái tin nó không có gì là bất ngờ à, xuống tuần qua thì giao dịch vàng của chúng ta không được thành công lắm đúng không chúng ta chờ mua ở vùng 180x thì không tới chúng ta chờ bán ở vùng 188x thì cũng không tới tuy nhiên ngược lại tuần qua chúng ta lại rất thành công đối với các sản phẩm khác ví dụ như chứng khoán Mỹ chẳng hạn chúng ta mua dài hạn ờ, dưới 30.000 rất là thành công Đấy, thị trường ờ, xuống đến 29.600 đối với chỉ số Dow Jones sau đó là lên đóng cửa cao nhất 31.500 gần 2.000 giá một tuần cũng rất là thành công hay là chỉ số S&P 500 khu vực mua quanh 36.000 của chúng ta cũng thành công thôi thị trường xuống đến 36.000 uh, 3.642 quay lên 3.900 rồi cũng tăng giá 7% chỉ số Nasdaq 100 cũng tương tự như vậy thôi đúng chưa ạ thị trường chạm đúng vùng mua 11.000 của chúng ta và quay đầu đóng cửa 12.100 tăng giá 10% à, Bên cạnh đó thì ờ, thị trường dầu chúng ta giao dịch cũng rất là thành công với lệnh ờ, sell tốt của chúng ta bán 108. Đấy, giá cũng đã về 101. Rất là thành công. Một mức ờ, giá rất là cao. Hay thị trường tiền điện tử chúng ta hoàn thành mua BTC ở dưới 20 ngàn Khu vực 18 19 ngàn là khu vực tạo đáy rất là tốt để mua. Hiện nay BTC đang mua 21.350 với cái việc break out cái đường viền cổ của xu mô hình vai đầu vai trên chart H4 thì BTC sẽ hướng đến vùng 25-26 ngày. Ờ, có thể nói là tuần qua một tuần thành công, giao dịch thành công của chúng ta. Và tuần tới thì hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục thành công với những cái ờ, deal giá tốt hơn. Tôi sẽ điểm qua tin trước khi đi vào phân tích cơ bản. À, tuần qua nhé, về thông tin cơ bản thì tâm điểm của chúng ta chính là cái ờ, cuộc họp ờ, đây tuần qua thì chúng ta có những cái thông tin cơ bản quan tâm đây. Thứ nhất là về lạm phát ở Anh thì chúng ta biết là lạm phát của Anh rất là cao, tăng lên mức 9,1% nhưng điều này đã được dự báo trước, không có gì thay đổi so với cao hơn một chút so với tháng trước là 9%, không bất ngờ. Lạm phát Canada tăng rất là mạnh từ mức 0,6% ờ, tháng trước lên mức 1,4%. Rất là mạnh. Lạm phát uh, Chủ tịch Fed điều chuẩn thì thể hiện quan điểm rất là diều hâu. Chúng ta biết là tuy nhiên cái quan điểm diều hâu này Chủ tịch Fed thì nó lại không quá bất ngờ bởi vì cái quan điểm diều hâu này đã được thể hiện trong cuộc họp FOMC diễn ra vào uh, ngày 15 và 16 tháng 6 rồi. Chủ tịch Fed tiếp tục nhấn mạnh là mục tiêu hàng đầu của Fed sẽ là kiểm chế lạm phát. Đấy, mối quan tâm hàng đầu Fed bây giờ là lạm phát chứ không phải là tăng trưởng kinh tế nữa, không phải là tỷ lệ thất nghiệp nữa. Các bạn lưu ý nhé. Cái này là ngược hoàn toàn so với năm 2020 và 2021 nhá. Từ tháng 3 là chủ tịch Fed có nói đến mối quan tâm hàng đầu là lạm phát, hiện nay thì nhấn mạnh rất kỹ là lạm phát mới là mối quan tâm hàng đầu. Đợt tháng 3 và tháng 5 thì vẫn là ưu tiên kiểm chế lạm phát chứ không nói nhấn mạnh đến việc là lạm phát là một quan tâm hàng đầu và Fed sẽ bằng mọi công cụ để kéo lạm phát hạ thấp xuống mục tiêu 2%. Đấy chúng ta lưu ý nhé bằng mọi công cụ nhé. Và điều này đồng nghĩa với việc là chủ tịch Powell cũng có nói đến việc là hoàn toàn có thể tăng tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi lạm phát ờ, đạt được mục tiêu lạm phát, tức là sẽ tiếp tục tăng lãi suất và không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất ở mức 0, bảy là 0,5 đến 0,75% vào tháng 7. Đấy. Chúng ta lưu ý điều này hết sức quan trọng. Hiện nay nhé, thị trường đang phản ánh là phản ánh Fed sẽ tăng lãi suất 0,75% vào tháng 7. Do đó một động thái tăng cao hơn là 1% sẽ là tin xấu với thị trường. Nhưng nếu một động thái tăng thấp hơn là 0,5% thì sẽ quay trở lại thành tin tốt nhé. Cũng như lạm phát của Mỹ tháng 6 vừa tăng tiếp tục lập đỉnh 8,6%. Tuy nhiên nếu lạm phát công bố vào ngày 13 tháng 7 mà lại quay đầu hạ nhiệt thậm chí hạ sâu xuống khoảng 8 đến 8,1% thì nó lại trở thành tin tốt nhé. Mặc dù lạm phát vẫn cao nhưng nó trở thành tin tốt. Các bạn lưu ý nhé. À, ờ, thông tin nó có tính hai mặt. Và Chủ tịch Fed cũng có nói đến việc là sẽ cố gắng để nền kinh tế Mỹ không bước vào suy thoái. Tuy nhiên cũng có cảnh báo là nền kinh tế hòa sẽ tăng trưởng chậm và hoàn toàn có thể là có thể bước vào suy thoái tức là điều này là không chắc chắn tức là không cam kết là chắc chắn ờ, đưa nền kinh tế Mỹ à, kiềm chế được lạm phát mà không bước vào suy thoái đó là quan điểm rất diều hâu của Fed à, tuần tới về yếu tố thông tin cơ bản trên thị trường để ảnh hưởng đến tuần tới ngày thứ hai à, chúng ta có đơn đặt hàng hóa lâu bền của Mỹ thông tin này thì không quá quan trọng Bên cạnh đó chúng ta cũng có lượng nhà doanh số nhà chờ bán. Cái doanh số nhà bà chờ bán kỳ trước thì âm 3,9%, kỳ này dự kiến âm 3,5. Chúng ta chờ xem. À, dự trữ dầu thô. Nói chung là thông tin cũng ảnh hưởng đến thị trường, nó không phải thông tin quá quan trọng. À, ngày thứ hai thì chúng ta cũng sẽ biết được thông tin là cuộc họp mặt của G7 có đưa ra tuyên bố chung gì hay không. Vào ngày thứ ba thì G7 tiếp tục uh, gặp mặt này. À, Chủ tịch uh, ờ, ECB phát biểu này Chủ tịch ECB phát biểu thời điểm này thì nó lại rất là quan trọng nhé. Bởi vì chúng ta biết uh, châu Âu thì dự kiến là sẽ tăng lãi suất vào đầu vào cuộc họp tháng 7. Do vậy Mỹ thì bây giờ và các nước như Canada, Australia hoặc là Anh thì mặc định là tăng lãi suất rồi. Bây giờ chỉ còn hai ngân hàng chưa tăng. Thứ nhất là ngân hàng trung ương Nhật vẫn kiên định giữ đồng yên thấp và ngân hàng trung ương châu Âu chưa tăng, dự kiến tăng tháng 7. Do vậy cái bài phát biểu của chủ tịch uh, uh, ngân hàng trung ương châu Âu ECB này cũng khá quan trọng xem nó có nhấn mạnh gì đến việc ờ, đề cập gì đến việc lãi suất không à, vào Mỹ thì ờ, vào ngày thứ ba vào à, ờ, 9 giờ tối giờ Việt Nam chúng ta sẽ có niềm tin tiêu dùng Đấy, cái niềm tin tiêu dùng Mỹ dự kiến sẽ sụt giảm xuống mức khá là thấp 100 à, cái thông tin ngày thứ tư GDP à, số liệu chính thức thì không quan trọng nữa bởi GDP của Mỹ mặc định quý 1 là giảm dạ, 1,45% rồi giờ thay đổi xuống 1,4 nó cũng không thay đổi gì đây là số liệu chính thức nhá GDP final chúng ta sẽ quan tâm đến GDP của cuối tháng 7 cơ à, chúng ta sẽ có vào ngày thứ tư cũng rất là quan trọng này 9 giờ 30 này chúng ta có chủ tịch ECB phát biểu này chủ tịch BOE chủ tịch của Anh phát biểu và chủ tịch Fed phát biểu đây là phát biểu tại diễn đàn ờ, kinh tế Ờ, bàn về cái ờ, chính sách kinh tế ờ, của tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ nhé. đây tôi xem nào. Tổ chức tại Bồ Đào Nha nhé. Đấy. Cái này thì rất là quan trọng. Cái phát biểu này rất đáng chú ý đấy. Ba ngài chủ tịch quyền lực nhất của thế giới về chính sách tiền tệ, chủ tịch Fed, chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu và chủ tịch ngân hàng trung ương Anh. Có lẽ thị trường sẽ biến động vào mạnh vào ngày thứ tư. Dựa trên bài phát biểu này chúng ta hết sức theo lưu ý cái ờ, thông tin cơ bản vào tối ngày thứ tư nhé. Sang đến ngày thứ năm thì ờ, chúng ta sẽ có chỉ số PC Index của Fed. Chỉ số này thì nhiều khả năng không thay đổi bởi vì lạm phát nó đã mặc định ở trên cao rồi. Chắc nó sẽ không biến động quá mạnh nữa. Đến ngày thứ sáu thì chúng ta có chỉ số sản xuất PMI e IFN. Nói chung là tâm điểm sẽ rơi ngày thứ tư, ngày thứ năm, thứ sáu cũng có tin nhưng không quá quan trọng. Có thể nói thông tin không phải là thông tin cực mạnh vì hiện nay thông tin giới đầu tư quan tâm nhất thứ nhất là lạm phát, thứ hai là lãi suất của Fed, của họp của Fed. Thứ ba mới đến là cái ờ, bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp rồi các thông tin ở hàng tiếp theo nó đứng ở hàng thứ tư cơ. Do vậy chúng ta không có những thông tin nào đáng quan tâm nhất trong một trong ba cái mối quan tâm lớn nhất. Nên dự kiến tuần tới giá vàng nhiều khả năng sẽ biến động vàng và cặp tiền tệ, chứng khoán Mỹ sẽ biến động theo kỹ thuật cho đến ngày thứ tư khi đón nhận thêm các thông tin phát biểu của ba ngài chủ tịch ờ, đáng kính và quyền lực của chúng ta thì có thể sẽ biến động mạnh hơn nhưng nhiều khả năng chính sách thì không thay đổi nên nó vẫn biến động theo kỹ thuật thôi đó là xét dưới góc độ thơ, thông tin nhé còn ờ, với chỉ số đô la index thì như chỉ chúng ta phân tích chỉ số đô la index đã tạo đỉnh rồi 105.5.6 đã tạo đỉnh hiện nay đang đứng ở 104 Cá nhân tôi đánh giá chỉ số đô la index tuần tới nhiều khả năng sẽ giảm giá sau khi tích lũy ở vùng 104 này mà không vượt lên được. Khi chỉ số đô la index phá qua 103.8 nó sẽ chính thức giảm giá mạnh hướng về vùng giá 101. Thì như vậy thì nhiều khả năng các cặp tiền tệ khác sẽ là có xu hướng tăng giá. Do vậy chúng ta ưu tiên canh mua đúng các cặp tiền tệ khác. Còn ngoài ra đô la index hoàn toàn có thể tiếp tục đi ngang trong vùng 0405 này trước khi giảm thì điều này có thể gây sức ép điều chỉnh ngắn hạn đối với các cặp tiền tệ nếu nó điều chỉnh thì chúng ta canh mua nhé chứ tức là chúng ta canh mua các đồng tiền trong nhóm G7 và canh bán USD Đấy, tóm lại là như vậy đối với chỉ số lãi suất uh, trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm cũng sau khi chạm đỉnh vùng giá 3.5 như chúng ta phân tích đã nhanh chóng điều chỉnh xuống chạm đến vùng giá 3 trước khi đứng ở 3.13 nhiều khả năng chỉ số này sẽ duy trì ở mức 3 đến 3.2 tích lũy trước khi đảo chiều uh, giảm xuống dưới 3 do vậy chỉ số này nó cũng đang cho thấy là chỉ số này uh, trả lãi suất lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm đạt đỉnh ngắn hạn đấy có thể gọi đây là đỉnh trung hạn trong vòng 2-3 tháng tới thì nhiều khả năng các thị trường khác bị bán tháo khi lãi suất Mỹ tăng mạnh thì cũng sẽ phục hồi trong đó có chứng khoán tiền điện tử đó là xét về các ờ, thông tin cơ bản và về chỉ số đô la index cũng như là lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích chi tiết từng sản phẩm một mà chúng ta quan tâm. Thứ nhất là cậu vàng. Thì cậu vàng của chúng ta chúng ta nhìn thấy này, cậu vàng đã một tuần liên tiếp giao dịch dưới MA200 và không một phiên nào là đóng cửa trên cứ chạm đến MA200 quay xuống. Do vậy vùng MA200 hiện nay đang trở thành kháng cự. Tức là vùng MA200 đang ở 45 như vậy vùng này đang là kháng cự của chúng ta. Đối với chát H4 thì chúng ta cũng thấy cậu vàng đang có xu hướng đi là tiệm cận thấp dần xuống. Đây, cứ test đến MA200 là đi xuống. Đấy, vượt qua là sau đó vẫn đi xuống. Một lần là MA200 ở 45, uh, MA200 H445 chọc lên 47 đi xuống. MA200 ở 42 thì phá lên 45 sân 5 đi xuống. Hiện nay MA200 đang ở 41. Như vậy chúng ta sẽ canh bán thôi đối với cậu vàng với xu hướng này chúng ta nhìn thấy bán dưới 45 nhá M200 đang 41 như vậy vùng bán của chúng ta chính là vùng 42 45 đây sẽ vùng chúng ta bán đấy bán 42 45 như vậy chúng ta dừng lỗ đối với kèo này thì cái cái xu hướng kháng cự này nó đang là vượt qua đây là khu vực vượt để chúng ta bán 42 45 như vậy chúng ta Thực ra nếu dừng lỗ chuẩn thì chúng ta phải dừng lỗ qua 58 như vậy là hơi xa. Theo tôi chúng ta chỉ cần chọn dừng lỗ qua hai cái đỉnh gần nhất. Tức là 53 là ok rồi, 53 54. Như vậy chúng ta bán 42 45 chúng ta chỉ cần dừng lỗ 54. 53 thôi, 54 cũng hơi xa. Chúng ta bán 42 45 nhá, dừng lỗ 54, điểm chốt lời chúng ta là hướng đến vùng đây, hỗ trợ nhiều lần chọc về 23 thôi. Như vậy chúng ta Chốt lời 20 đô, dừng lỗ 8 đô. Đây là lệnh bán cho lệnh bán đầu tuần của chúng ta. Còn trong tuần thì chúng ta giao dịch thế nào? Trong tuần chúng ta nhìn thấy này. Giá đang đi trong một cái kênh tuần trước đi trong một cái kênh giá nhỏ này, nhưng tuần này thì tôi dự kiến nó sẽ đi xuống, có thể hướng đến đáy của kênh và kênh giá nhỏ sẽ chạm kênh giá lớn đâu đó vào vùng 1806 1810 xuống chính của chúng ta vẫn là kênh mua lên trong kênh giá lớn. Như vậy đối với kênh giá nhỏ nhé, chúng ta sẽ bán này. 42 45 nhá. Đó, đấy là đối với lệnh bán. Chúng ta dừng lỗ 53, chốt lời 23. Còn chiến lược chính trong tuần thì chúng ta sẽ canh mua nhá. 1806 1810. Chúng ta dừng lỗ phá qua 1800 98 nhá. Chứ là dừng lỗ tầm 10 giá. Coi như bán 08 cộng trừ 2, dừng lỗ 10 giá 98. Chốt lời chúng ta sẽ hướng đến là cạnh trên của kênh giá là 35 xa hơn chính là 45 đấy như vậy chúng ta chốt lời được tầm 27 à, đến 35 giá 47 đến 37 giá dừng lỗ 10 giá một kèo cũng ok đó là đối với vàng cầu vàng chúng ta sẽ không có quá nhiều lệnh nhé tuần tới chúng ta có hai hai lệnh canh mua bán như vậy thôi đối với à, chứng khoán Mỹ tuần qua chúng ta rất là thành công rồi giờ tuần tới chúng ta sẽ giao dịch thế nào đây Đấy mới là vấn đề Đối với các bạn đánh lệnh trung hạn thì chúng ta cứ ngồi im thôi Chúng ta chờ lên ờ, để chốt lời thôi Không có vấn đề gì cả Mục tiêu đầu tiên của chúng ta sẽ hướng đến là 325, 326 Đấy Đối với chứng khoán Mỹ nhá Bây giờ chúng ta đang nhìn thấy mức phục hồi này Nhiều khả năng nó sẽ test MA50 Đấy. Hai nhịp phục hồi trước đều test MA50 quay xuống Đấy Nhịp phục hồi này khả năng test M50 thậm chí vượt qua một chút rồi vẫn sẽ đảo chiều thôi đảo chiều uh, à, ngắn hạn. Do vậy, đối với chứng khoán Mỹ tuần tới, chúng ta đã có giữ trạng thái à, buy ở vùng 30.000 thì bạn nào chốt thì chốt rồi, bạn nào chưa chốt thì chúng ta sẽ canh chốt ở 325, 36. Trường ngược lại, nếu trong tuần giá điều chỉnh xuống, tất nhiên là cá nhân tôi đánh giá cái xác suất điều chỉnh xuống rất thấp nhé Điều chỉnh xuống 35, 36 thì chúng ta mua. Chúng ta dừng lỗ ở phía dưới đáy thôi, 295 hướng đến 325. Tất nhiên là xác suất này theo tôi là thấp. Mà theo tôi khả năng cao giá sẽ hướng lên trên. 325, 326 đây này. Đấy, test khu vực này này. Và chúng ta hoàn toàn có thể mở lệnh bán ngắn hạn. Chúng ta lưu ý nhá, lệnh bán ngắn hạn nhá. Bán 326 cộng trừ 100 giá. Chúng ta dừng lỗ 3333. Còn chốt lời thì hướng về vùng giá 31 ngàn. Thế thôi. Tất nhiên là không ưu tiên lệnh bán các bạn nha. Kèo này không ưu tiên bán. Tuy nhiên nếu các bạn có muốn bán thì các bạn cũng phải canh 326 cộng trừ 100 giá nhé. Còn mua thì 30 năm nếu điều chỉnh về. Đó là cái chiến dịch giao dịch của Dow Jones của chúng ta. Đối với SP500 SP500 nha các bạn đã mua vùng 3.600 3.700 thì chúng ta canh chốt lời thôi. Chúng ta sẽ canh khi giá hướng đến đây ít nhất là lớp cái gap 4000 4000 chúng ta chốt đi còn nếu không thì chúng ta có thể canh khi điều chỉnh về đây hướng đến khu vực này có thể là test cái chen này của chúng ta tầm 4080 ờ, đấy từ trên 4000 chúng ta canh chốt 4000 đến 4080 chúng ta chốt nhá trường ngược lại nếu nó xuống thì khu vực 3750 sẽ là khu vực mua chúng ta dừng lỗ 3650 Chốt lời thì hướng đến 4001. Trường ngược lại nhá. Nếu giá test MA50 này, đấy, test lên này 4080 đến 4001 chúng ta có thể bán. Dừng lỗ 4180. Chốt lời thì hướng về vùng giá 3008. Tất nhiên là không ưu tiên lệnh bán nha, nếu bán là lướt sóng và sai phải dừng lỗ. Đối với chỉ số Nasdaq Đối với chỉ số Nasdaq thì xu hướng phục hồi sẽ tiến là đến là vùng 128, 13. Đấy. Như vậy thì các bạn mua rồi chúng ta đợi thôi, 128, 13 chốt lời thôi. Trường nếu chỉ số Nasdaq điều chỉnh thì vùng giá 11.500 sẽ vùng mua, thủng 11.000 là dừng lỗ, hướng đến vẫn chốt lời 13.000. Trường ngược lại. Nếu giá chạy ờ, tiến lên vùng 12.900 13.000 chúng ta có thể bán. Đấy. Dừng lỗ 13.500. Chốt lời hướng về 11.500. Đấy, chỉ số chứng khoán Mỹ rất là rõ ràng. Tuần tới lên cao chúng ta bán và xuống thấp chúng ta canh mua. Còn đi ngang thôi chúng ta không làm gì. Nói chung là như vậy. Tôi thiên về hướng là nó sẽ được kéo lên cao. Đấy. Lên cao về ờ, chốt nát ở cuối tuần khả năng là lên cao. Chúng ta lưu ý nhá, chỉ bán khi giá được kéo lên vào ngày thứ tư hoặc thứ năm nhé Nếu giá kéo lên ngày thứ sáu không bán nữa bởi vì giá kéo đến ngày thứ sáu nhiều khả năng đóng cửa tuần cao luôn à mà phù hợp đấy bởi vì ngày thứ năm chính là ngày cuối tháng đấy ngày thứ sáu điều chỉnh cái này rất là phù hợp đó đối với chỉ số chứng khoán Mỹ còn đối với giá dầu thì như nào giá dầu tuần qua chúng ta giao dịch thành công rồi à, tuần tới thì chúng ta sẽ giao dịch như nào đây cá nhân tôi đánh giá nhé giá dầu hiện nay cái vùng giá 100 10 đây là một vùng kháng cự mạnh Đấy, hiện nay đang trong cái chen giá dầu nhiều khả năng cũng sẽ test lên 110 là quay xuống thôi. Như vậy, vùng giá 110 cộng trừ 0.5 sẽ là khu vực chúng ta bán. Sai thôi. Thực ra điểm dừng lỗ chính xác của chúng ta phải là dưới MA200 nhưng nó hơi xa. Tôi nghĩ là điểm bán này chúng ta dừng lỗ ngắn thôi. Bán 110 cộng trừ 0.5. Chúng ta dừng lỗ 111.5 thôi nhá. Còn chốt lời chúng ta hướng về 104. Đó, chiến lược dầu tuần tới chỉ có vậy thôi ngắn hạn thì chúng ta ưu tiên là bán bởi vì dầu đang ở chen rồi đó à, giao cắt vàng đã xuất hiện rồi đấy chúng ta bán khi test MA50 này MA50 hiện nay đang nằm ở 110.5 chúng ta bán ở nó có thể kéo xuống tùy theo các phiên nói chung là 110 cộng trừ 0.5 một <coughs> dừng lỗ 111.5 nhé chốt lời 105 BTC tôi sẽ không phân tích vì BTC có lẽ chúng ta sẽ phân tích trong video riêng của coi thôi. <clears throat> Bây giờ chúng ta sẽ đến với các cặp tiền tệ. Các cặp tiền tệ ở chúng ta, trước hết chúng ta xét cặp euro đi, USD. Đối với cặp euro USD thì uh, tuần trước chúng ta canh mua không khớp đúng không ạ? Tuần tới thì trước mắt thì chúng ta vẫn canh mua thôi. Đây nó đang có mô hình hai đáy rồi. Mô hình ngắn hạn thì chúng ta cũng không nhìn thấy xu hướng gì cả Đấy, nó vẫn dưới M200. Nếu nó vượt, chúng ta sẽ có hai chiến lược. Chiến lược thứ nhất là giá test lại phía dưới thì chúng ta mua 10360 nhá, cộng trừ 10 pip. Thì chúng ta dừng lỗ là 60 pip là 10300. Chốt lời hướng đến M200 này. 10580. Trường ngược lại nhá. Nếu H4 đóng cửa trên M200 10580 Đóng cửa trên nhé Thì sau đó test lại M200 Chúng ta sẽ mua Đấy Nếu đóng cửa trên sau đó test lại Chúng ta sẽ mua mua quanh M200 đây 10580 cộng trừ 10 pip Điểm dừng lỗ chúng ta chính là men theo cái chen này Nếu giá mà test lại Lưu ý nhé Giá H4 đóng cửa vượt Sau đó chúng test lại chúng ta đi mua nhé đây Điểm dừng lỗ của chúng ta đây Chúng ta mua ở 580. Như vậy chúng ta dừng lỗ dừng lỗ 60 pip. 10520 nhá. 10580 cộng trừ 10 pip, dừng lỗ 15020 60 pip. Đấy các bạn lưu ý nhá. Còn chốt lời chúng ta hướng đến cái đỉnh này. 10780 tức là chốt lời 200 pip dừng lỗ 60 pip đối với euro. Tức là euro chúng ta có hai chiến lược nhá, một là chiến lược test lại đáy tạo mô hình ba đáy hai là H4 đóng cửa vượt M200 sau đó test lại M200 thì chúng ta mua chúng ta lưu ý nhé mức đóng cửa thấp nhất ít nhất của nó phải đóng cửa cao hơn 50 pip chúng ta mới mua nhá còn nếu nó vừa đóng cửa cao hơn độ 10 15 pip quay lại test chúng ta không mua nhá đặc biệt lưu ý điều đó cho tôi đó là đối với euro đối với đồng bảng đồng bảng gần khó giao dịch hơn euro cơ vì tuần qua đồng bảng đi ngang xu hướng đồng bảng thì cũng không có xu hướng gì cả quá khó luôn đồng bảng tuần tới thì có lẽ chúng ta cũng không giao dịch gì không giao dịch gì thì sẽ tốt hơn chúng ta chỉ có một xu hướng thôi là nếu đồng bảng test lại tạo mô hình hai đáy thì chúng ta giao dịch không thì thôi chứ tôi không nhìn thấy cái xu hướng gì của đồng bảng đâu tức là nếu đồng bảng test lại mô hình hai đáy này đấy 1.11950 cộng trừ 10 pip chúng ta mua Nha dừng lỗ 60 pip cho tôi 1.1890 chốt lời 300 pip cho tôi 1.2300 còn lại thì chúng ta không giao dịch vì đồng bảng tôi nhìn thấy xu hướng nó khó đối với đồng ờ, USD trên đồng USD Canada đối với đồng USD trên đồng USD Canada thì trước đó thì chúng ta bán khớp lệnh bán 1.3050 Đấy, giá hiện nay đi xuống được ờ, uh, 160 pip rồi Vẫn chưa đến điểm chốt lời Vì điểm chốt lời của chúng ta 200 pip cơ Đấy 1.2850 cơ Có lẽ đợi 40 pip nữa chúng ta chốt lời Lệnh của chúng ta kéo dài rồi Có lẽ là chúng ta bán rồi chúng ta nghỉ thôi nhá Chốt lời lệnh này chúng ta nghỉ thôi Đồng này chúng ta cũng không nhìn thấy xu hướng nữa đâu Vì nếu nó xuống nó sẽ tiếp tục xuống mà 200 nhưng chúng ta không nhìn thấy lệnh mua lên đâu Động này biên động biến độ rất là mạnh. Trừ khi lúc nào xuống đến khu vực đáy này chúng ta canh mua sau. Đấy tôi đang nói nhé. Nếu vì một lý do nào đó nó phi xuống khu vực đáy này thì chúng ta mua nhá. Nếu vì một lý do nào đó mà đồng này giảm xuống đến 1.25 2540 <coughs> thì chúng ta mua vào. Không thôi, chúng ta dừng lỗ 60 pip quay đáy ở tôi 1.2490. Chốt lời 200 pip còn nếu không thôi chúng ta không làm gì cả chờ chốt lời cái lệnh bán thôi rồi chúng ta nghỉ đối với đồng à, AUD USD đô la Úc trên USD đô la Úc trên USD có lẽ chúng ta vẫn phải canh à, mua thôi canh mua nếu nó test lại mô hình à, hai đáy xuống chung của nó thì nó đang là giảm do vậy lên chúng ta bán xuống chúng ta mua chúng ta vẫn dùng hai cận này nhá khả năng lần này uh, ờ, đáy của nó tôi nghĩ là nó sẽ có đáy lệch xuống một chút đấy không phải đáy chỗ này đâu chúng ta sẽ canh mua nó nhé 0.6830 cộng trừ 10 pip dừng lỗ 50 pip cho tôi chốt lời 150 pip à 200 pip đấy 0.877040 chốt lời 200 pip dừng lỗ 50 pip cho tôi trường ngược lại nếu nó test lên cạnh trên này chúng ta bán 0.7260 cộng trừ 5 pip. Dừng lỗ 0.7310, chốt lời 200 pip 0.7560. Đó, tức là đối với đồng ờ, đô la Úc này cứ lên chúng ta bán xuống chúng ta mua thôi. Đối với đồng ờ, đô la New Zealand trên USD. Đồng này chúng ta vẫn canh mua thôi nhé, không có lệnh bán đâu chúng ta sẽ canh mua nếu nó test xuống đáy đây đáy hiện nay nó đang xuống dốc dần xuống 0.6190 cộng trừ 5 pip chúng ta mua dừng lỗ 50 pip chốt lời 200 pip cho tôi thế thôi đối với đồng à, đô la trên à, yên nhật đô la trên yên nhật tuần trước chúng ta bán bị dừng lỗ rồi à, tuần này chúng ta nhìn thấy này Đồng này có một cái nến đảo chiều, tuy nhiên cái nến này có một điểm hơi xấu là cái chân nến hơi thấp. Nhưng mà vẫn chấp nhận được. Do vậy chúng ta hoàn toàn nếu nó test lên tạo mô hình hai đỉnh hoặc là nó test lên đo lại gần cái đỉnh nến này chúng ta bán. Qua chúng ta dừng lỗ thôi. Như vậy đỉnh nến của nó đang ở 136.7 Như vậy chúng ta bán 136.5 136.4 136.5 Dừng lỗ 137.2 Chốt lời chúng ta hướng về vùng giá 134 chấm 5 như vậy chốt lời 200 giá dừng lỗ 60 ừ, giá chấp nhận được không sao cả còn xa hơn nữa, bạn nào mà nuôi sai chúng ta có thể hướng đến chốt lời 132 tất nhiên là nếu nó xuống luôn nó sẽ về 132 đấy đối với đồng bảng trên yên nhật đồng bảng trên yên nhật thì chúng ta vẫn canh đỉnh bán thôi nhá à, tuần tới chúng ta canh ờ, 168.8 cộng trừ 5 pip nhá. Chúng ta dừng lỗ 70 pip cho tôi. 169.5 chốt lời 300 pip cho tôi 165. Đấy, 68.8 này 65 là cao đấy, 380 pip đấy, không phải là 300 pip đâu. Đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường à, vàng forex tiền tệ, chứng khoán ngoại hối. À, theo cá nhân tôi thì tuần tới chúng ta nên tập trung vào thứ nhất là chứng khoán Mỹ, thứ hai là dầu, thứ ba là vàng. Thứ tư là chúng ta nên tập trung vào đồng ờ, euro và đồng uh, euro trên USD hoặc là đồng USD trên yên Nhật hoặc UE, hoặc bảng trên yên Nhật. Còn các cặp khác thì có vẻ hơi khoai, khó giao dịch hơn. Đó là toàn bộ cái ờ, phân tích nhận định tuần cuối cùng của tháng. Thì quý vị hết sức lưu ý nhé. Tuần cuối cùng của tháng có thể có những cái diễn biến đánh rất là ảo đấy. Đặc biệt là phiên ngày thứ tư, phiên ngày 29 tháng 7 nếu quý vị trong tháng mà kiếm được lợi nhuận là nhiều rồi ạ thì có lẽ tốt nhất là hai ngày cuối cùng của tháng không nên giao dịch. Vì rất có thể bị cuốn vào sóng mà bị ờ, bị tất toán đấy. Nó sẽ rất là lãng phí, tức bị bào mòn mất lợi nhuận đã tích lũy trong tháng. Đó. Vì theo kinh nghiệm của tôi thì khi nào mà hai ngày cuối tháng mà có tin biến động mạnh thì thường sẽ đánh rất là khó, có thể giá sẽ đánh giật hai chiều, mua lên cũng bị dừng lỗ hoặc bán xuống cũng bị dừng lỗ cũng lên. Nên chúng ta hết sức cẩn thận. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.